nước sáng các bác làm đi thứ anh không quay luôn đó hả quay mà không quay camera phát kiếp à Được. ờ, Đinh Mai Linh Trần Quang Bình Lê Đình Tĩnh Anh Tĩnh xem rồi Hello anh Tinh Tĩnh ơi, Tĩnh ơi, đi cày đi em ơi vào đi cày đi tốt anh ạ máy à, vừa nhỏ gọn lại vừa nhẹ lại có cả chuyển hướng nữa vâng. mình à, đến đầu bờ mình cua là rất chi là dễ máy à, chạy nhiên liệu dầu mọi người nhá nặng 80 cân đây là chưa lắp điếm vào đứng bên kia góc bên tối đứng bên kia tối đứng bên này mình nói quay lên đấy bác nhìn thấy không chuyển hướng đấy đấy thấy chưa đấy muốn cua cái là mình bóp bên nào cái là nó qua bên đấy là đi luôn fun.